tháng đi trên sân trường vắng nhặt cánh phương hồng con vương nơi này tạm biệt từng lớp học buôn giật chia tay rồi chơi chơi chơi chơi夜郎漸冷心似水。喂，你好。 rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc nước mắt đường tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi nhủ lòng hay vững tin trong đời lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cánh vương you just messed up Em biết nấu ăn Nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn Nam đâu Vì sao vậy? Bạn Nam phải chịu em chứ Bạn Nam phải chịu em chứ Quay xe Múc đi, múc đi, múc đi trước giây phút chúng ta chia xa những năm tháng ấy mình đã đi qua những đôi mắt ấy nhìn về phương xa dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười lan lắm qua la la la la la la đời đổi thay người tình ngày nào nay bước theo chồng và tay một giấc mơ hồng đành ngậm ngùi nhìn em bước qua phà và u phiên ở trong lòng mà những ngày tháng muôn hàng họ mi lối khi gàn hợp đồng tiền đề buôn bán khô khan nhưng không đi đến thiên đàng mama luôn muốn con sống bao đêm đến em chẳng tìm thấy lối ra ôm hay tát thế gian có đổi thay tháng năm có phai ta sẽ mãi nhớ đến nhớ đến nhau rằng lòng tôi vẫn nhà bố mày đẹp thế này mà đi mẹ chúng mày không trả tiền lại còn đánh nó mặt dậy thật đấy thế thế là thế là bắt đầu nói chuyện thì mà thằng kia nó cũng khệnh khọa tôi mong chờ tương lai đã yêu em sao trong cho mình chung sao ánh mắt cho tôi mình chưa nói sao để cho đau em thinking about you Such a life em có hình theo mà không nổi mình vì anh để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ để cho anh cảm giác em ở bên vậy đừng buông tay anh nhé trước mắt em đã có anh để anh giữ nước em ôi con nhà mà xinh thế anh học marketing còn em luật kinh tế anh thề anh hứa anh không làm gì hết cứ thế này thì chết ô xem đẹp không tì vết tháng trôi qua không kịp đến qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ hãy lưu lại sâu trong trái tim mình lang thang đi trên sơn trường vắng nhặt cánh vương hồng còn vương nơi này tạm biệt từng lớp học buông giật chia tay rồi rất nhiều tạm biệt tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường tạm biệt rằng tạm biệt mới là người bạn thân nhé tạm biệt tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi chào tạm biệt rằng tạm biệt tạm biệt nhé nơi này bye bye khi về rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo đôi chờ dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc nước mắt đường tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi nhủ lòng hay vững tin trong đời lang thang đi trên sân trường vắng chặt cánh phương hồng con vương sẽ nhớ nhau thật nhiều tạm biệt, tạm biệt. lúc ta đi với nhau khi tan trường